chờ mỗi phút từ đại linh trông thật là buồn cười người ta chỉ để em đồng ý sẽ làm dài như chờ mỗi phút từ đại linh trông thật là buồn